có nghĩa cách mình chuyển logo vào ảnh trên Canva ha rồi ở đây thì sau truy cập đầu tiên mình truy cập vào cái trang web là canva.com ha rồi là cái trang web của nó ha với những em mà đã nhập rồi á có tài khoản rồi thì mình tiến hành đăng đăng nhập vào và những ai chưa có tài khoản thì mình có thể đăng ký tài khoản nó truy cập vào ha thì mình đăng ký tài khoản rồi nên thành là mình truy cập vào là nó sẽ hiện tên của mình ở đây thì sau khi vào thì bạn có thể đầu tiên là bạn tạo một cái thiết kế mới sau đó là cỡ cái cỡ khung hình thì sẽ tạo là ảnh vuông ở đây là mình chọn một 1024 x 1024 ha hay là cái ảnh vuông là kích tướng này nó cũng tiêu chuẩn của Shopee á rồi tiếp theo thì mọi người bấm vào cái thành phần này chúng ta chọn cái nền cho nó nè có rất là nhiều cái cái cái nền để mọi người thấy chuyện sản phẩm vào ha nhưng mà thôi ở đây thì mình chỉ mọi người cách để mà nội dung tải lên này thì mình đầu tiên là mình sẽ tải cảnh của sản phẩm lên ha thì là mình sẽ tải thử một cảnh sản phẩm của bên shop mình lên cho mọi người xem ha đây mọi thiết bị rồi tải một cái ảnh lên ha chuyển phạt đi ha rồi rồi bấm open rồi nó sẽ tải cái ảnh rồi để làm ảnh đầu tiên này ha mọi người ha kéo ảnh này vào bỏ ở bên này chỉnh sửa cho nó cái kích thước nó phù hợp với lại cái hình này ha rồi mình sẽ một bức ảnh nó này ha rồi tiếp theo để chèn logo vào trong cái bức ảnh này á thì mọi người thực hiện như sau cũng vào cái nội dung tải lên thì đa số là các bạn sẽ có một cái logo lưu sẵn ở trên cái máy mình đúng không nào thì tìm đúng cái, cái đường dẫn của cái logo đó thì ở đây là mình lưu ngoài desktop là cái logo của shop mình ha của mình rồi sau khi tải lên thì logo nằm ngay ở đây thì mình cũng rất đơn giản là mình kéo vào thôi kéo vào thả vào khung hình này ha này mình thu nhỏ này cho nhìn cho nó đẹp hơn rồi ok để mà nó có thể trong nó nghệ sĩ hơn xíu á thì đây là một cái ờ, trong suốt này ha đây là cái độ trong suốt nè đó thì mà mình kéo khi mình kéo dần vào không á thì cái logo bánh su su của mình nó sẽ dần thì thao tác cuối cùng thì bạn sau này dù như bạn có nhiều hình ảnh đó, thì bạn có thể ờ, chỉ cần bấm copy và bát xuống thôi nhá. bạn thêm trang xong rồi bạn bát xuống cứ chèn hình lên rồi bạn ctrl c ctrl v nó đơn giản thôi hoặc là bạn kéo được cái này kéo xuống nó vẫn vẫn được ha đó là cách chèn ảnh rồi sau khi xong thì bạn bấm nút nè tải xuống nè tải xuống thì có hai loại bạn chọn là png và jpg ha hai định dạng này đều là chuẩn số bs bạn có thể chọn bất kỳ một định dạng nào rồi tải xuống thì bạn có thể chọn thì trong này bạn có thể chọn là những cái trang nào bạn muốn tải xuống đó, nhưng mà như mình thì giải của trang một thôi thì mình chọn là tải trang một rồi sau đó là bấm tải xuống anh tải về nó sẽ nằm ở đây ha đó thì các bạn thấy là đây là cái ờ, hình ảnh mình đã chèn cái logo vào rồi ha cảm ơn mọi người chúc mọi người thực hiện thành công với lại cái thao tác chèn logo là ảnh cực kỳ đơn giản này mình sẽ giới thiệu luôn là mình là cái chủ của shop chè su su ở trên shopee ha thì số mình có những có bán rất là nhiều cái sản phẩm giống như là chè khúc bạc kỳ dưỡng nhan nè tàu hũ trân châu đường đen trà sữa phúc long mấy cái set để mình về mình tự nấu á thì mình có thể lên đó để tham khảo lên lên shopee và search chè su su để ủng hộ mình nhé cảm ơn mọi người